chào các bác nhá à, shop Tân Ánh gửi lời chào thể anh em à, hôm nay như các bác đã thấy đây xào các cung xào treo chi xào rút nhá xào rút inox à, như clip trước tôi đã giới thiệu đây là cái xào inox dạng rút nhưng mà là cái mẫu mới phiên bản mới với cái mẫu là độ dày là một ly hai rất là chắc chắn thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác là cải tiến cái xào này thành một cái xào đánh sẻ nhá xào đánh chim sẻ và cũng là giới thiệu với các bác một cái sàng đánh chim sẻ mẫu mới không giống với mẫu trước à, mẫu trước thì cũng là dùng ờ, cái cái chữ y xoáy vào và cắm hai que keo đơn để bẫy nhá hôm nay ờ, shop sẽ giới thiệu với bác một cái mẫu sào bẫy chim sẻ mới đây thì cái này ấy, là các bác dùng nên dùng mình nghĩ là tôi nói là nên dùng với là các bác nên dùng cái xào 5 mét thì nó phù hợp nhất tại vì đánh chim sẻ nhiều khi là không cần cao quá nhưng mà 5 mét ấy, thì các bác cũng sẽ dùng khoảng 4 mét thôi có nghĩa là cái khúc trên cùng này quan thứ nhất khúc trên cùng này các bác sẽ không dùng bác để nguyên lại như này bác để nguyên khúc trên cùng Đấy. để nguyên khúc trên cùng nhé các bác rút từ khúc dưới trở lên thì lúc trước ấy cái xào mẫu xẻ bên trước này là các bác có cái chữ y không có con ốc các bác xoáy vào đây nhá xoáy vào đây à, thì khi xoáy vào đây ấy, đến đâu ngày ấy, là cái mối liên kết này nó yếu nó lúc lắc và theo thời gian thì cái gen này nó sẽ bị hỏng nó bị trần gen thì shop ờ, đã cải tiến ra cái mẫu mới để cho các bác bên sinh sản nó được chắc chắn hơn nó được bền hơn thì các bác ờ, sẽ làm thêm một cái này nhé làm thêm một cái này cái này gọi là cái củ trên đi đây, quay gần cho các bác xem đó. Đấy. làm thêm cái này nhé cái này là bằng ống phi 22 ống phi 22 này à, có cái tay này là tay bằng sắt 8 để cho các bác móc vào cổ điện à, cái ống phía trước này là ống phi 16 nhé, phi 16 à, hàn ốc vào đây hàn tay bắt ốc vào đây để hãm nhé. à, cái thanh na này, này thanh na thanh đập na bẹt này, này thì khi các bác treo lên tường là cái này sẽ ốp treo vào cột điện hoặc là treo vào đâu ấy cái này là sẽ dựa vào thân của cột điện dựa mặt của điện để nó giúp cho cái sào chúng ta nó không bị rung lắc chống rung rung lắc nhé bây giờ cái thanh ờ, na này để muốn dùng để dùng được sào này thì các bác sẽ cắm nó vào đầu này cắm thẳng vào cái đầu sào rút này nhé Đấy. thì cái này các bác xem nó có mắc vào via không thì thông nó đi nó không mắc vào via nó xuyên lên được lên đến trên này lên đến gần trên đỉnh luôn các bác nhá Đấy. lên đến gần trên đỉnh luôn thì các bác sẽ hãm công hai con này lại hai con này công lại để cho nó chặt lại nhé các bác công thật chặt lại Đấy. thì các bác sẽ được cái củ như này là bây giờ nhé để lắp xào với keo để xào con keo thì các bác lấy đây này cái ống này là ống phi 16 này các bác cắm cái ờ, xào keo của mình vào nhé, xào keo của mình vào Đấy xong các bác khởi hãm lại khóa ốc này lại ốc hãm này giờ và sẽ vững nhá đây là đã được một cái xào đánh sẻ hoàn thiện nhé xào đánh sẻ hoàn thiện các bác uh, móc lên trên cột điện cái này nó dựa vào cột điện để cho nó chống lắc nhé thế còn đối cái này ấy, phiên bản này ấy, là cái xào cuốn keo ấy là xào cuốn keo gọi là một một một que một que nhưng mà nó là hai thanh nhé hai thanh trên dưới để nó chống rớt chim nhé các bác lưu ý là cái khoảng cách thanh này này các bác nên làm rộng một chút làm rộng như này này Đấy, thanh với thanh cách nhau khoảng 9 đến 10 phân thì để con chim nó mẫu vào thả xào trên và thanh trên nó bị ngã nó sẽ cọp xuống thanh dưới và nó sẽ vỗ vỗ cánh vào nhé vỗ cánh vào cái thanh dưới này, thì là nó khóa chắc mà nó tránh được cái tình trạng là ờ, ập ngực vào thì nó giúp mất nhiều lông tơ và vì nó không được tốt lắm nó hỏng keo của mình thế còn rơi ờ, như này ấy, nó đập cánh mà nó khóa cánh ấy là nó chắc hơn và nó ít bị dính ờ, nông tơ vào keo hơn nhé đây thế bây giờ đánh xẻ thì các bác có thể là dùng hai xào hoặc là một xào tùy hai que một cây này thì nhưng mà đơn giản các bác đánh văn ngạ thì các bác dùng một que này thôi à, hai cuốn keo cái trên que dưới chiều dài này là một mét hai chim mà đậu kín được cái sàng này là cũng mấy chục con rồi nhé đấy, mấy chục con rồi mà nó nhẹ nhàng đơn giản còn các bác nào mà muốn đánh cái loại ờ, v kép hai xào thì cũng sẽ có cho các bác luôn nhé đây là cái xào một que một xào một xào thanh trên thanh dưới chống rất chi đấy nha các bác nhé các bác không dùng nữa các bác tháo ra rất đơn giản đấy, tháo ra khi đắp vào thì cắm vào đây là xong đó là được một cái ờ, xào bẫy xẻ theo kiểu mới nhé kiểu này thì nó chắc chắn hơn và nó gọn gàng hơn đấy thế xong các bác lấy ốc ra các bác lấy củ ra các bác lấy củ ra ờ. thì cái xào này không bác lại xoáy móc hoặc là xoáy câu niêm vào dùng trong những cái mục đích khác nhé dùng những mục đích khác thế còn các bác nào mà muốn ờ, muốn ve kép ấy, thì các bác làm cái này ve kép là các bác làm hai bên hai cái ống đây nhé, là làm ve kép đây tôi sẽ đấu thử cái này và cho các bác xem đây. Rồi các bác nới ốc ra Và nới ốc vào trong phi trên Khi mình chỉnh như cái này này Các bác thông hết cái ma vi ở trong đi Cho nó hết ma vi đi nhá Thì các bác sẽ xiên lên được nhé Nó mắc ma vi quá Đó rồi Sau đó các bác nới ốc các bác khóa lại các bác khóa lại nhé đây là tôi nắp uh, mô hình thôi thì tôi sẽ không siết chặt còn các bác đi đánh thực tế thì các bác phải siết uh, khá chặt tay vào nhé khá chặt tay vào nó mới đảm bảo đây thì mỗi cái phần ờ, ở dưới này các bác khóa lại những cái xào rút của các bác khóa lại thì bây giờ sẽ được một cái củ xào như này khi chỗ này là các bác sẽ treo vào cột điện này treo vào lỗ cột điện thì cái thanh na này sẽ dựa vào cái mặt của cột điện này, này để cho nó chắc cho nó chống cái xào của bị rung bây giờ mình sẽ đưa cái, uh, cái hào keo lên hai bên có hai ống này mình đã cắm được hai sào hai sào nhé sào này là sào trên dưới nhé các bác nhé không phải sào đơn đây nó gọi là sào kép đi cái này thì nó gọi là một sào này một sào nhưng mà nó gọi là dạng sào kép sào kép là thanh trên thanh dưới sào đơn là một thanh thôi Đấy, các bác đưa tiếp một que sào nữa đây đây, đây các bác nào muốn đánh sào kép ra vâng, thì các bác dùng hay quen nó rất là đơn giản thôi cái này thì các bác có thể ra ngoài tiệm cơ khí nhờ tiệm họ là chế cho họ hàng nó được nhé vâng. thì cái mẫu này sẽ tạo thành mẫu xào với sẻ gọi là xào v kép xào v kép đối với cái mẫu xào này thì cái tính cơ động của nó rất là cao nha các bác nhé tính cơ động của nó rất là cao Đấy. nó cao ở chỗ là các bác có thể cho rộng ra cho cái khoảng cách để ve rộng ra này hoặc là khi các bác di chuyển lên các bác khép lại gần khép lại gần như này thì nó gọn gàng hơn nó dễ cho các bác di chuyển hơn nhé khi các bác đánh thì các bác lưới chỉ được lưới nó vào thôi này lưới nó phải ra và kéo ra đấy các bác có thể cho nó gần hoặc xa như này luôn thì ví dụ như cái loa treo ở đây khi nó bay về hướng bên này thì nó xác định cái que là que keo thì que này nhiều khi chỉ là cái dạng dây điện thôi và mẫu tự nhiên vào đây luôn thì là sẽ mẫu luôn Đấy, các bạn thích xoay hướng nào thì xoay nhá xoay theo tùy hướng nhà ốc ra là xoay Đấy. xoay gần hoặc xoay xa là tùy các bác. Đấy. Đấy. nó rất là đơn giản này thôi đây nha, cái này mà các bác nào mà phần trên này các bác làm lấy được thì các bác không cần phải mua nhờ cơ khí làm giúp cho các bác thế còn phần mua là các bác mua cái xào mà rút 5 mét ở phía dưới loại dày thế đây đấy là giới thiệu với các bác cái mẫu ờ, xào mới sẻ kiểu mới như vậy nhá các bác ờ, không dùng nữa tháo ra thì cũng rất là dễ rất đơn giản thôi lấy vào lóc thôi là tháo được nhé là lấy vào lóc tháo được thế là đối với cái xào ờ, hai thanh như này gọi là xào xào kép này hai thanh như này thì các bác có nắp một thanh các bác vẫn lấy bình thường thôi đấy các bác không chơi hai thanh các bác chơi một thanh thôi không ảnh hưởng gì cả nhé còn có hai chỗ thì các bác lấy được hai cắm được hai thanh đó hai thanh cái thanh này là thanh kép thanh trên dưới đấy rồi các bác lại lấy à, ốc ra và lấy cái củ ra rất là dễ thôi đấy từ đây này các bác nhìn kỹ đây cái này các bác sẽ tự làm được hoặc là thợ nhờ thợ cơ khí họ làm cho cái ống này này nó có sai này. ống này này là ống 22 này còn hai bóng hai bên kẹp là ống 16 khoan nỗ hàn ốc vào hàn ốc có vít công này, ở phía đằng sau này thì là thanh nập là thanh na đây, để chống cho nó khỏi rung và thanh sắt 6 này để cắm vào nỗ của cột điện nhé đấy rất là dễ thôi còn ờ, đây à, xào keo đây xào keo kép đây các bác hai thanh thanh trên thanh dưới các bác nên là khoảng cách rộng này rộng 9 đến 10 phân rồi đấy thì để con chim nó rơi xuống lên nó bị khóa cánh khi các bác nào mà làm xít quá nó khóa ngực vào là nó rất rất nhiều ờ, nông tơ nhé nó nhanh hỏng keo nhanh thối keo đấy. đây là giới thiệu với các bác thôi là mẫu xào đánh thẻ kiểu mới như vậy nhé rồi mình sẽ dùng cái xào 5 ờ, mét rút như này là vừa tầm và các bác nào muốn dài hơn thì các bác dùng cái sàng 6 mét nhé dùng 6 mét nhưng các bác lưu ý là sàng nào này cũng vậy cái khúc trên cùng này các bác này 5 mét ấy, hay 6 mét ấy, thì cái khúc trên cùng này ấy, thì mình cũng không nên dùng tại vì dùng cái khúc trên này là cái búp trên cùng cùng nó rất là yếu nó không được chắc chắn đâu và nhiều khi là mình không cần dùng cái mức độ cao như vậy nhé mình sẽ giữ lại cái búp trên cùng này mình chỉ dùng những khúc dưới thôi kể cả cây 5m hay cây 6m là tùy các bác lựa chọn nhé rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video các bác có nhu cầu thì xem mua hàng ấy thì xem kỹ video là kết cấu như thế nào có những cái gì và các bác ờ, alo trực tiếp đến cho shop theo mấy số điện thoại theo các đầu số này nhé ở ờ, theo này Mobivina shop đến từ ờ, Tân Yên Bắc Giang phục vụ anh em toàn quốc nhé ship hàng COD toàn quốc nhận hàng xem hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền rồi xin chào anh em